biển đêm lấp lánh trăng soi long lanh mây nước bồi hồi bước chân tình xa gửi ánh trăng gần nhờ câu chiếc cẩm hồi văn trao lời vầng trăng biết xanh ngời trên sóng giữa giữa mây trời tay đi không rời anh thép mời trăng soi gió lướt đi mây trôi con sóng trao ánh trăng như mắt đi ai cười sáng đi sáng bên trời ánh trăng như mắt đi ai cười chứ gì đi dàng tha thiết đi 랑네 tình ta thơm mì nát đi sen hồng dấu y xa bao ngày tình ta vẫn ngát đi sen hồng ngày gửi vào lời con sóng y mặt nồng mưa nắng đi phong đi sương đào thép kiên đi gương đẹp dáng hình quê hương đi ơi biển xanh hát đi với you